Bây giờ cái buổi 1 này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về vector trong không gian và hai đường thẳng vuông góc trong không gian là như nào. Thì đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu phần lý thuyết nhé. À, mục số 1 chúng ta cùng tìm hiểu các định nghĩa về vector nhé. Thì các vector ở trong không gian thì nó có đặc điểm như nào, các tính chất và các phép toán như nào, nó có khác biệt gì so với lại um, kiến thức về vector mà chúng ta học ở lớp 10 hay không? Thì tất cả các kiến thức của lớp 10 thì đều nếu đúng trong cái không gian cả đúng không nào đúng trong phẳng thì cũng đúng trong không gian chưa nào thì bây giờ à, cái mục số 1 là chúng ta sẽ cùng tìm hiểu định nghĩa nhé cùng tìm hiểu định nghĩa vector à, mà chúng ta đã học lớp 10 à, ờ, chủ yếu cái mục này là chúng ta cùng hệ thống lại nhắc lại các kiến thức đã học thôi chưa thứ nhất các em cần hiểu vector là một đoạn thẳng có hướng có phân biệt điểm đầu và điểm cuối như này đấy thầy nhắc lại cái này nhá cái hình vẽ bên này đây này vector này ví dụ đây là vector ab nhé nó như mũi tên này đó, lớp 10 có điểm đầu là A và điểm cuối là B thì gọi là vector AB đúng không nào điểm đầu là A điểm cuối là B hoặc như này đây đó có thể người ta ký gọi là vector x vector y chẳng hạn đấy, đấy. vector z đấy, vân vân hoặc ABC người ký hiệu rất nhiều đúng không nào ký hiệu rất nhiều ký hiệu nhá đấy thì ờ, đây là các chữ cái thường còn đây vector b là ký hiệu của chữ in hoa mà trong khi ký hiệu vector b người ta đã chỉ ra đâu đầu đầu đầu cuối còn các vector x vector y vector z như này chưa biết đâu đầu đầu cuối cả nhé ký hiệu bằng chữ thường được chưa nào vector không là mục thứ hai chúng ta chú ý này vector không là một vector có điểm đầu và điểm cuối trùng nhau ví dụ như này là một điểm điểm a đấy một điểm thì được coi là một vector không nhé điểm A, vector A thì điểm đầu và điểm cuối trùng nhau thì vector này ký hiệu là vector không nhá vector không thì ký hiệu số 0 nghĩa lại cái mũi tên trên đầu thôi ok ký hiệu vector AB nhá vector AB này là có điểm đầu là A điểm cuối là B hoặc người ta có thể ký hiệu bằng chữ cái à, chữ thường đúng nào là chữ A chữ B chữ X Y Z D vân vân đấy rồi độ dài của vector nhé. Độ dài của vectơ chính là khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối của vectơ đó. Độ dài AB này, đó, độ dài vectơ AB, được chưa? Đấy. Điểm đầu là A, điểm cuối là B. Như vậy độ dài vectơ AB chính bằng độ dài của đoạn thẳng AB, chưa nào? À, tiếp tục chúng ta có một cái khái niệm giá của vectơ. Giá của vectơ là cái giá đỡ đó, đó là đường thẳng đi qua điểm đầu và điểm cuối của vectơ đó thì gọi là giá của vectơ nhé. Tiếp tục này, hai vectơ được gọi là cùng phương nếu giá của chúng song song hoặc trùng nhau. Ví dụ như này, vectơ AB và vectơ X này là hai vectơ cùng phương với giá nó song song với nhau, đúng không nào? Hoặc vectơ này, ví dụ 2D là cùng một đường thẳng nhá.